quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệu tập Trần Văn Ca, 27 tuổi, chú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để lấy lời khai. Ca là nghi phạm đã hành hung dã man một cô gái trong tiệm spa gây bức xúc dư luận. Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn một phút ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung. Đấm đá dã man một cô gái trong tiệm spa. Theo clip, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 1 tháng 7, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jean, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi vào tiệm với thái độ bực tức. Thấy cô gái đang ngồi tại bàn lễ tân, thanh niên này liền lao tới đấm đá liên tiếp vào người nạn nhân. Bị nam thanh niên tấn công bất ngờ, cô gái chỉ biết ôm đầu, kêu la thảm thiết. Nghe tiếng kêu cứu, một phụ nữ trong tiệm chạy đến can ngăn. Nam thanh niên quay ra rồi lại lao vào hành hung cô gái thêm lần nữa, sau đó thản nhiên mở cửa bỏ đi. Ngay sau khi đoạn clip này được đăng lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành vi côn đồ của nam thanh niên đánh phụ nữ. Nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm thanh niên hung bạo này. Bước đầu, cây thừa nhận mình làm tài xế lái xe và nổ rằng quen công an chỉ để dọa nạn nhân. Nói gì thì nói, nhưng thân nam nhi chi trí. Mà lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị em phụ nữ là không được rồi. Hiện vụ việc đang được công an phường Bình Thuận tiếp tục làm rõ, xử lý. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có Gì Hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ Có Gì Hot nhé. Sau đây là clip chi tiết của vụ việc. 啊